để hiểu được mình thì cần phải làm gì. Trong cuộc sống và công việc, xác định rõ ràng mục tiêu và phương hướng của mình là việc hết sức cần thiết. Chỉ khi nào biết được mục tiêu của bạn là gì, muốn làm gì thì bạn mới có thể đạt được mục tiêu của mình, giấc mơ của bạn mới trở thành hiện thực. Một chàng trai 25 tuổi vì không hài lòng với công việc của mình nên đã đến tư vấn ở chỗ ông Hayvi. Mục tiêu cuộc sống của chàng trai là tìm được một công việc như ý muốn nhằm cải thiện cuộc sống hiện nay của mình. Động cơ sống của chàng trai hình nhưng không chỉ xuất phát từ thói ích kỷ mà hoàn toàn rất có trị giá. Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Ông Hayvi đã hỏi chàng trai trẻ. Cháu cũng không được rõ lắm. Chàng trai đắn đo trả lời, cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Cháu chỉ biết rằng mục tiêu của cháu không phải là sống như hiện nay. Cậu thích gì và có những ưu điểm gì vượt trội? Ông Hayvi tiếp tục hỏi, cậu thấy cái gì là quan trọng nhất? Cháu cũng không biết. Chàng trai trẻ trả lời cháu chưa bao giờ nghĩ kỹ về vấn đề này. Nếu cậu được lựa chọn thì cậu muốn làm gì? Cậu thực sự muốn làm gì? Ông Hayvi vẫn hỏi chàng trai rất sát sao. Cháu cũng không thể nói rõ được, chàng trai trẻ hoang mang nói, cháu thực sự không biết rằng mình thích làm cái gì. Từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Cháu nghĩ là cháu cần phải suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Vậy thì cậu hãy bắt đầu từ chỗ này vậy. Ông Hayvi nói, cậu muốn rời khỏi vị trí hiện nay để đến nơi khác nhưng cậu không biết mình muốn đi về đâu. Cậu cũng không biết mình thích cái gì, và cũng không biết rốt cuộc mình có thể làm được gì. Nếu cậu thực sự muốn làm gì đó thì ngay từ bây giờ cậu cần phải có ý kiến của riêng mình. Ông Hayvi và chàng trai đã phân tích triệt để về vấn đề này. Ông Hayvi đã tiến hành trắc nghiệm khả năng của chàng trai trẻ, ông thấy chàng trai có nhiều tài năng mà bản thân chàng trai trẻ cũng không hiểu được. Ông Hayvi biết rằng con người không ai có thể thiếu được động lực tiến lên phía trước. Vì vậy, ông đã dạy cho chàng trai biết cách bồi dưỡng niềm tin. Hiện nay chàng trai trẻ này đã tràn đầy niềm tin bước lên con đường thành công. Hiện tại, chàng trai đã biết mình thực sự muốn làm gì, biết được mình nên làm như thế nào. Chàng trai hiểu được làm thế nào là làm chơi ăn thật, cậu chờ đợi thu hoạch và cậu chắc chắn sẽ giành được thành công. Vì không có khó khăn gì có thể ngăn cản bước chân tiến lên của cậu. Triết lý nhân sinh, rất nhiều người không thành công gì trong cuộc sống vì nguyên nhân cơ bản là họ không biết rốt cuộc mình muốn làm gì. Cảm ơn